mày đó chú quay vậy, quay mày đó chú quay vậy, thấy mày đẹp trai quá quay lên coi chơi chứ làm gì đâu à, chào các bạn nha hôm nay mình ờ, mới sắm tay lưới các bạn mới ờ, sắm tay lưới mới cát nè bơi xuồng đi ra ngoài này để mình chăn lưới nha à, tay lưới là ngon lành cho mới mua mới sắm ờ, tay lưới luôn chạy theo kìa vô luôn đi vô đi ra ngoài này ăn lưới các bạn ơi đang bơi xuồng vô luôn vô luôn rồi đi đục cá rồi luôn nè Ý, có con cá nâu nè ngon quá là vô rồi chín cá nâu rồi cá nâu chà bá luôn nè thấy không cá gì ạ? cá nâu cá nâu nó canh hay là hay là làm làm cái kho được không đi vô như vậy là video của mình đến đây là hết các bạn đăng ký kênh chia sẻ và nhấn vô